Hello các bạn nha Hôm nay mình à, sẽ không gửi đến tất cả các bạn Bầu cua, xúc dĩa hay ly là tài xíu, Mà mình sẽ gửi đến tất cả các bạn một cái loại Bấm đồng hồ Đồ chơi chân lẻ nha Bấm đồng hồ này Bên đây có nhiều sân chơi là hãy chơi cái loại bấm đồng hồ này nha Đấy bấm đồng hồ này Đấy Ví dụ như bay 7, số 7 là lẻ Đấy Anh số 9 lẻ Đấy Bên đây là có nhiều số 2 chẳng Bên đây là có nhiều sân chơi nó sẽ à, chơi cái loại này nha đấy cái loại này là cái băng hát cài và mấy nhá mình sẽ biết được cái bán sâu nó chạy ra chẳng hay lé để đấy để mà mình đánh nhá đấy mình vừa làm cho khách cái bài hát này nên là sẵn tiện mình quay lại cái video clip này để mình à, chia sẻ đến các các bạn luôn những bạn nào mà có săn chơi cái loại bấm đồng hồ này thì liên hệ mình nhé rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái độ chính xác của nó như thế nào nhé các bạn rồi các bạn xem nè rồi các bạn xem nha chén này mình đánh uh, à, lé nhá lế này trèm trèm ra lế luôn bạn thấy không lế số be lế đấy chén này mà đánh là chẳng nhất các bạn chẳng nè thấy chưa số 6 chẳng đấy cái này này đánh lé nè đánh lé rồi nói chung là mình mình muốn đây chẳng hay lé vẫn được nha các bạn nó sẽ cả hai chức năng nha là quy lực và cầm cái đấy mình biết được à, mình muốn ra chỉnh là chỉnh ra lé là lé còn hoặc là mình muốn đánh quy lực thì mình đánh quy lực ví dụ quy luật thì dụ như ván này thì nó ra chẵn này tem tem ra chẵn này chẵn đấy số xéo chẵn đấy hoặc là mình muốn cầm cái thì mình sẽ chạm vào cái công tắc cầm cái và mình bật mình mở chẵn hay lé theo ý mình đấy đơn giản nhé mình test chén nữa này chẵn này đấy số xéo chẵn đấy lé này số ba lé đấy nhưng bạn nào có nhu cầu mua cái bản hát này ấy, thì liên hệ mình nhé qua số điện thoại mình đã trên màn hình đấy là 0986 998 em rồi chào các bạn nha